kính thưa thầy thưa đại tỷ nguyễn huynh thầy diệu nhi và cả đạo tràng con xin phép được đọc thuộc đệ tử nguyên phép người con thánh nhân dạy nếu đệ trước các cận tính yêu bình đẳng gần người nhân có duy sức thì học văn ở nhà phải hiếu cha mẹ gọi trả lời ngay cha mẹ bảo cháu làm biến cha mẹ dạy phải kính nghe cha mẹ trách phải thừa nhận đang phải ấm hạ phải mát sáng phải thăm tối phải viếng đi phải thư về phải trình ở ổn định về không đổi việc tuy nhỏ cháu tự làm nếu đã làm chú đạo con tôi nhỏ cho các riêng nếu các riêng cha mẹ vừa cha mẹ thương hiếu đau khó cha mẹ ghét hiếu mới tốt Cha mẹ lỗi khi thay đổi mặt ta vui rồi ta dịu khi không nghe tôi cam tiếc Đừng có khi đánh không giận Cha mẹ bệnh ném thứ trước ngày đêm hầu không rời giường Tan ba năm thường thương nhớ chỗ ở đổi không đủ thịnh Tan bị lễ cúng hết lòng việc người chết như người sống Sức tắc đệ, anh thương em, em kính thân Anh em thuận hiếu trong đám tiền của nhà ống nào xanh đời nhận định tức giận mất hoặc ăn uống hoặc đi đứng người đón trước người nhỏ sau đón nghịch gọi người liền gọi thay người không có mình làm thay gọi người lớn chớ gọi trên với người lớn chớ thuê tài gặp trên đường nhanh đến trào người không nói kính như đứng phải xuống người phải xuống xuôi đợi người đi hơn trăm bước người lớn đứng nhỏ cho ngồi người lớn ngồi cho phép ngồi với đối với người lớn phải nói nhỏ nhỏ không nghe không đứng phép Đến khả nhanh lui phải chậm Khi họ đáp nói nhìn thẳng Việc chú bé như việc cha Việc anh họ như anh ruột cận Sáng dậy sớm tối ngủ trẻ lúc chưa già quý thời gian sẽ rửa mặt và đánh răng tiểu tiện xong rửa tay sạch Ngủ phải ngay lúc phải dài vớ và giày mang chỉnh tề Nối quần áo để cố định tránh đỡ bừa chớ để bừa tránh dơ bẩn áo quý sạch không quý đắt hợp thân cộng đồng gia đình với ăn uống chó kén tròn ăn vừa đủ chó mới no tuổi còn nhỏ chó yên rượu uống say rồi rất là xấu đi thông thả đứng tay thẳng vào phía sau lại cung kính chó đẹp, chó đẹp thèm. không đứng yên chó ngồi gian không gương đùi để đèn cửa chó ra tiếng đẹp vào lòng chó định bốc và mặt rộng như vật đầy và phần trống như có người Chớ làm vội vội xa nhiều, không sợ khó chớ quê lo, nơi ồn náo chớ đến gần, vì không đáng quý chớ hỏi. Sắp vào cửa hỏi có ai, sắp vào nhà cắt lớn tiếng, người hỏi ai nên nói tôi, nói cho tôi không rõ ràng. Dùng đồ người cầm mượn rõ, nếu không mượn, nếu không hỏi tức là trộm, dùng đồ, mượn đồ người, trẻ đúng mượn, sau có cần, mượn không khó Tính Phàm nói ra tính trước tiên, lời dối trái sao nói được, nói nhiều lời không bằng ích phải nói thật chớ xảo nịnh lời gian xảo từ bản thiểu thối tầm thường phải trừ bỏ thấy chưa thật chớ nói bừa biết chưa đúng chớ tiên truyền việc không tốt chớ dễ nhận nếu dễ nhận tiếng lưu sai phàm nói ra phàm nói chuyện nói trọng điểm chớ nói nhanh chớ mơ hồ khi nó phải đây nói quấy không liên quan chớ để ý Thấy người tốt nên sửa mình dù còn xe cũng dần kịp, thấy người xấu tự kiểm điểm, có thể sửa không cảnh giác. Chỉ đất học chỉ tài nghệ, không bằng người, phải tự gắng. Học quần, học quần áo, nếu quần áo học ăn uống, không bằng người, không nên buồn. Người nghe lỗi nghe lỗi giận nghe khen vui bạn xấu đến bạn hiền đi nghe khen sợ nghe lỗi vui người hiền lương dần gần gũi lỗi vô ý gọi là sai lỗi cố ý gọi là tội biết sự lỗi không còn lỗi biết sự lỗi không còn lỗi nếu che giấu lỗi chồng thêm yêu bình đẳng phàm là người đều yêu thương che cùng trời ở cùng đất người hạnh cao danh thừa cao mọi người trọng chẳng dâu mọi người trọng chẳng bề ngoài người tài năng tiến tự cao được người trọng chẳng giao khoe mình có tài chớ dùng riêng người có tài chớ chỉ thích chớ nịnh giàu không không nịnh giàu chớ khinh nghèo chớ ghét cũ không thích mới người không rảnh chớ não phiền người bất an chớ quá nhiễu người có lỗi chớ vạch trần việc thiên người chớ nói truyền khen người thiện tức là thiện thiên người thiện tức là tốt người biết được càng tốt hơn khen người ác chính là ác ác cùng cực tai họa đến cùng khi thiện cùng lập đất lỗi không ngăn đôi bên sai để nhận cho phân biệt rõ cho nên nhiều nhận nên ít sắp cho người trước khỏi mình mình không thích phải mau ngưng ăn phải báo ăn phải quên báo ăn ngắn báo ăn dài đối người ở thân đông chánh thì đông chánh lòng độ lượng thế phục người người không phục lý phục người tâm mới phục gần người nhân cùng là người khác thật loại thô tục nhiều nhân từ ít thật người thật người nhân đúng người nhân người kính sợ nói lời nói thẳng lời không dễ nịnh gần người hiền tốt vô hạn đức tiến dần lỗi ngày giảm không cần hiền hại vô cùng bạn tiểu nhân đến trong việc hơn có dư sức thì học văn không gắn đàm chỉ học văn chỉ về ngoài thành người nào nếu gắn đàm không nếu gắn đàm không học văn theo ý mình mù lẽ phải cách đọc sách có ba điểm tăng mắt miệng tin điều trọng mới đọc đây chớ thích kia đây chưa xong kia chớ đọc thời gian ít cần chăm chỉ công phu đủ đọc liền thông tâm có nghi thì chép lại học hỏi người mong chính xác gian phòng sạch vách tường sạch bàn học sạch mực mài bút bút nghiêng ngay mực mài nghiêng tâm bất chính chữ viết ẩu tâm không ngay chất sách vở chỗ cố định đọc xong đọc xem xong kẻ trộn cũ tuy có gấp xếp ngay ngắn có hư sai liền tu bổ không sách thánh đọc không sách thánh bỏ không xem chê thông minh hư tâm trí chớ tự chê đừng tự bỏ thánh tài hiền dần làm được ha ha ha